hôm nay Giang chỉ có vào đây để à, à gửi cho bà con 21 hộ đây là mỗi người một à, gói quà Tết thì gói quà Tết này là, của cô à của chị Linh Tết này là của chị Linh ở bên uh, Mỹ nha các bác chị nhá có gửi cho bà con là 200 đô thì uh, Giang cũng đã gói bánh trưng và nấu bánh trưng và một mua một số kẹo uh, mứt này với lại uh, một số uh, bia rồi là gửi tặng cho bà con và một chút là quần áo của Nguyễn Thị Nghĩa ở Quy Nhơn nha các bác chị nhá thì hiện tại thì mình cũng đã tập trung bà con ờ, ở đây hết rồi để trước khi và ờ, phát quà thì Giang cũng ờ, xin ghi hình với anh chị cùng để mọi người biết được cái toàn bộ khu vực mà 21 hộ bà con ở đây nhé thì quý anh chị uh, Caramel để quay cho mọi người xem được toàn bộ cái khu vực mà mà 21 hộ là chưa có điện của anh chị nhé là 21 hộ này là chưa có điện trong này rất là khó khăn luôn đấy thì bà con đa số là canh tác còn cái ờ, công việc là làm ờ, nương làm đồng làm lúa một cái dụng lúa nương hiện tại thì bà con bắt đầu tập trung này mình cũng ờ, bảo bà con đây rồi tập trung mọi người đi mọi người tập trung xem hàng để nhỏ xe vàng tao đang men làm bài cam rồi là quay cam ăn bình <laughs> giờ làm nó cam nỉ là nó là cứ quay làm đi thôi xếp hàng đi mọi người xếp hàng các cháu nhỏ xếp hàng cả gia đình xếp hàng ra đấy đủ 21 hộ đi còn là rồi xếp hàng đi đủ 21 hộ đấy mọi người xếp hàng mọi người xếp hàng để rồi sau đây thì uh, mình sẽ nhờ là em rùa trong này sẽ cầm từng túi quà ra gửi uh, tặng cho bà con ở đây. Đây bà con xếp ra mọi người à, một một túi quà này. Rồi là cứ mỗi một hộ là, là được một túi quà này thì trong này là có kẹo mứt này, có bánh trưng này, kẹo này, vâng. bia này rồi là nước ngọt. Cháu là bạn chị. Là cho ừ, ừ, ừ, vâng, một một rồi. Lên là ok. Có thiếu không? Ừ. Đây tí nữa thì à, mình sẽ phát cho bà con à, các cháu nhỏ chút cái à, lì xì còn lì xì nữa là thì trong này thì các anh chị biết rồi là là đây là cái quà tết nha các anh chị nhé đây là quà tết của Trời ơi. Đủ nhá, đủ 21 à, hộ nhá Tắt giấy, tắt giấy, tắt giấy, rồi lấy mua quá Nó thì mua quá, không thì mới rồi tắt giấy Ô chú á? Ô chú á? Phát đi, phát, phát đến tí nữa thì uh, mình uh, phát quần áo cho cho mọi người là cà phê luôn rồi xuống rồi lâu chưa lấy à lấy cái gì nó có tuần này à có tuần này à có tuần này à rất trình luôn đó rất này chỉ chỉ một lọc kiếu chưa lấy vàng phát đấy nhanh nhanh đó là Còn một số các cháu là đi học trường mầm non là, là chưa về đâu mọi người vì ờ, chắc tầm 4 bốn giờ bốn rưỡi tan học được ờ, người xếp hàng ngang nó dễ hơn là đứng ờ, ấy nó nó, nó khó

chỉ một con mười chỗ thôi giờ dạ, chị ơi nó mắc mắc hạt dạ, nó nào nữa còn còn hồ nào nữa các bác nào vào nhận nốt đi Hả? Lên lên lên. Lên xuống đó. Có cái có xe có xe đi đấy. Dạ bà thấy thấy bữa cho em tí chè. Để thấy là đã cắt là chỉ con mà. Cho chị ơi. À, chỗ cũ ấy em mà nằm chèo đó em ơi nó tôi lại sọt tay sọt tay chứ 我们这那多，多的，嗯，地，呃，地楼上多的，该烤的，嗯，糖两最多，做别的路口的，找找你那，嗯，北边还么着呢，热着的，莫一人靠的，两对叫路那家的，我吃，哎，地楼多的，这个好像要你点啥的，白子炒，那，嗯，热车。 Ờ, sao thà bây giờ họ chơi sửa hàng lỡ lỡ ít hàng ít hàng ít hàng luôn họ giờ chơi sửa hàng mà mình hết là chủ nhỏ ít hàng ít tù cái ít tù là ít ờ, thứ ít thứ thứ muốn được nọ với hàng từ bữa bữa quay một cho sò youtube là tôi rộng bê tới hàng cái thở bê đó ờ, xây một tôi là rộng đấy, tôi là rộng cái là nói Ừ. à, mà bà con ở đang hiện tại đây là khô bẻ hàng hâm đơ là ờ, có ý mốc quà để tặng cho bà con ờ, cháu uh, hộ nghèo ở trên uh, bản là rất cảm ơn chị Linh rồi uh, thật sự là quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người nhé thì thật sự là bà con ở đây thì cái ngại ngùng nó, nó hơi ngại đôi khi nói chuyện nó rất là khó nên là cái sự răng rất là hiểu cái tấm lòng của bà con là mong muốn muốn cảm ơn mọi người rất là khó nói ấy. thì qua đây thì giang cũng à, thay mặt bà con ở bản hàng trắng lừ 21 hộ này rất là khó khăn xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, chị linh ở bên mỹ đã có món quà gửi tặng bà con mỗi một cháu nhỏ thì mình à, sẽ có phong bì lì xì để chúc Tết cho các cháu nhỏ luôn. Đốt lên sao đâu? Ờ, các cháu vào đây nào. Ờ, đứng xếp hàng lên nhanh nhanh. Ồ, oh, đúng rồi, ngoan ngoan nào. Không được xấu hổ nữa nhá. Ngoan nhá. Ngoan năm năm mới học rồi. tốt. Ai ơi, chuồng rồi. Ờ. Ô, à, nào bác gửi nào. Nào chào các quầy cũng món cả quầy như này anh em xin găm điều là giờ mình mua chuyển động nào bác gửi nào à, khoanh tay nào khoanh tay mà ngoan nhá học giỏi nhá À, sẽ thế nào nào nào nào nào cháu nào cũng được nhá nào, wow. ôi trời ôi trời ăn sẽ thế ăn sẽ tí ăn sẽ tí rồi học giỏi nhá không được hư nhá học tiếng kinh tốt rồi nhá à, người mông thì uh, à, học vừa thôi dạ. đâu đâu đâu dạ, đấy rồi ừ. đấy rồi mặc quần là đấy chứ đừng hơn để hơn đâu nào nhiều ô ai cũng được cháu nào cũng được cho cái thằng khống này nữa wow. sức của sức của nha đâu rồi nhỏ thôi quay chụp nhỏ thằng cáu này thằng nhỏ này thằng cháu nào không đây đây cháu nhỏ này nữa này à đây đây đây hết chưa hết cháu nhỏ chưa còn một đứa đây này dành cho nó mình Ô mẹ cầm nữa nhá. Ồ. Đây rồi, đâu còn cháu nào nữa không? Còn đây đây đây. Chỗ vàng đây nhân nhân quà trốn mất cả thằng này ờ cháu nào nữa nhỉ đây đây đây, ơi à? chị hiểu rồi con nhà ai chị hiểu rồi Để ờ, sau khi mà Giang có lì xì cho các cháu thì còn một số các cháu là đi học nhé các chị ạ là chưa chưa chưa về được nên là là mình cũng à, để dành thêm chút thì các cháu về học về mình sẽ lì xì uh, cho các cháu thì cái số quần áo này thì Giang cũng bảo bà con vào chọn một người chọn được cái áo nào mặc thì mọi người chọn Con trai con gái ấy Em ướm à, mặc được cái gì mọi người chọn lấy thì tí nữa thì à, bà con ở đây là cũng sẽ làm Tết luôn mọi người ạ Và Tết thì à, là, mọi người đang làm ở dưới Thì mình cũng à, tổ chức là có mời Giang làm Tết năm 2021 luôn Thì à, nữa thì mình sẽ xuống dưới đó để ăn Tết cùng mọi người nhé các bác anh chị nhé đây các bác anh chị có thể nhìn đấy này đấy bà con này làm ruộng ruộng bậc thang đây gần giáp Tết rồi mà nên mọi người khá là bận luôn đấy để mà có thời gian mà mọi người à, đi à, làm đường này cũng khá là mình mình phải à, sắp xếp thời gian mới đi được có 21 hộ trên này hầu như là không có điện luôn toàn bộ 100 trăm nên các anh chị Đấy, môn mộ nó khó khăn nhất cái bản hàng mông đơ mà trước mà giang làm hai cái cầu các anh chị xem cũng đã được biết rồi đấy con cháu nhỏ nào nào nào nhanh nhanh về đây ô không lấy à xí hồ à xí hồ thì nhìn rồi nhờ ô món quà này là của chị linh thôi bà con xem mặc được cái nào hoặc các cháu nhỏ nào quần áo nào vừa với mình thì mọi người lấy mặc Ôi nào ôi rồi ôi đây đây bác này xin nhanh năm mới học giỏi nhá ôi xấu hổ luôn nhỉ sợ à ôi không phải xấu hổ nhỉ trẻ bác ăn thịt á rồi em xin cái nhỉ rồi chỉ có các cháu nhỏ thôi người lớn thì không được rồi sao dạ, nộp dạ. dạ, Ờ, ờ, ờ. Mọi người xem mặc được cái nào là lấy được mà Ô dù thì chỉ lột loe từ tầm một một không thì nó là dạ, cái nằm trên này bên chỉ là khoảng hơn hai hai mươi hộ ở à mười chín hộ trên này của anh chị nhá còn phía bên đầu cầu bên kia là còn có ba hộ nữa hai hộ nữa trên này hầu như là là là vất vả khó khăn nhất là cái bản bản trong này chứ mà đang có làm cầu ở bản Hàm Mông Đơ ấy. nói chung là cái tình cảm bà con đây dành cho mình thì mình rất là hiểu đôi khi là bà con thì là nói ờ, đôi khi là cái khó nói ấy. <laughs> thì là mình cũng ờ, thật sự là là, là thông cảm với bà con đấy Tết rồi tí nữa thì uh, mọi người lấy uh, xong quà xong mình sẽ xuống dưới đó như này để để để ăn Tết với mọi người Quần áo nào mọi người mặc được thì mình ấy đâu mà Cho cuối năm để giải đen à <laughs> Anh Táo dạ, ờ, dạ, Cháu nhà mình có gì, cháu có gì hết À sau khi mà mình ờ, phát quà mọi, mọi người ở trên đó thì hôm nay bà con tổ chức Tết luôn trên này là cũng mời lại mình thì hôm nay bà con làm món này là món cá nướng cái này là cá cá này cá đông lạnh quá ở suối á Ô gãy rồi Cụt cái này rơi rồi rơi rồi Mọi người uh, hiểu ra đi Hôm nay mổ chó cả rùa Mới mổ chó cả Hôm nay là Cá Cá lịch Ở à, đấy Ở trong kia là, đấy là đang đang ờ, ấy à Mổ chó à Mổ chó này trong này bà con ờ, đang ờ, à, mà chó thì gì đó chung là tình cảm mà con dành cho này rất là nhiều đây là mình quà trong thì bà con làm mâm đây ô oh, cái này rồi lợn chứ rồi lợn Ừ này. Đi ra. Ồ, oh, cái này là gan lợn, thịt lợn món con chào bà chào anh ơi ờ. chào đây bà cười rất tươi tết mà tết rồi tết uh, có vẻ phấn khởi một mùa một tháng rồi mùa đây là món gì đây rau à rau luộc à à kia rau luộc đúng không sống nhỉ quả tôi ra cũng được ô trong này không có sóng đâu anh ơi sóng này dạ. yếu lắm anh ừ. cái này là thịt chó chứ chó mà ờ, thịt chó à chó anh con này ờ, làm cả thịt chó nữa rồi thịt gà này lợn này rất là nhiều luôn bên kia ngoài kia là cá Ôi điên Bao nhiêu tao cả số là khó rồi đấy. Đang khó rồi Đó rồi Cái này rồi lợn chứ Hai lời Trời chó. chó à? à. Chó này mà dán lên thì ờ, ngon này ừ. Có thời gian rồi Có thời gian dán lên rồi bình thường ấy, thì ăn cũng được thôi nhưng mà nó là mình dán lên vừa nó... xong ấy vừa hoa lên thôi em lên thôi em mình cho nhiều ừ. À có nhiệt thì lâu à, à, nè sao này thì lâu chàng chàng cái này là xong rồi cái này là ấy là em mận à mận chó à ừ, chó chó này gọi là nấu rượu mận nấu kiểu rượu mận này thì là cá đây cá nướng này bên kia cái này gà gà gà gà, gà, gà nướng à gà vâng, nướng, gà nướng đấy Đấy, nó không có điện đây các bác chị nó hơi tối một chút không cảm nó nó được sáng lắm ừ. bà con là tổ chức ờ, rất là nhiều nhiều món luôn các anh chị rồi nó ừ, bản này không có điện nên dùng cái điện nước các anh chị nhé chạy bằng cái điện nước này bé ti à Bóng bé ti luôn Tôm Không nhìn rõ dần dần xong Chút nữa rồi là con lần xong Chung là 21 hộ trong này Chọn cạch, chọn cạch, chọn có điện cũng ra À, Đấy, phát biểu ờ, chụp bảng với à, ờ, anh Thờ cử tri bây giờ sẽ xuân không có gì đây là bò cũng để cảm ơn anh làm hộ cho cái khu của bọn em cái hai cái cầu ờ, mời anh anh em lên không có gì đâu yeah một uh, chén rượu thôi ai mượn chén rượu thì kính chúc uh, mọi người à uh, chúc mọi người cứ mượn rượu uh, ngày hôm đó xin chú trong lòng cuối năm mới thành công thành công và hăng chỗ nơi của ba sông à, phá là thành công việc của à, nơi vâng vâng công trong vâng, đây vâng. là thành công thành công vâng vâng cảm ơn à, mọi người cảm ơn bà con nhá ở đây cũng đã có cái gọi là tết thành làm tết kê hộ gia chỗ dân ở đây là dạ, dạ, dạ. công anh dân bằng câu bằng xa dạ dạ dạ vâng vâng Ôi, ờ, cháu ờ, xin mời uh, các bác nhá, các anh nhá. Okay. Mời tất cả mọi người nhá, ra xa đấy nhá. Ờ, rồi, rồi, rồi, sao? Các anh chị được đến là ăn cơm Tết trên à, bản Đấy, sớm thì ở à, đây thì à, Giang cũng xin chúc mọi người có một chén rượu một chén rượu thì xin mời cô bác chị cùng toàn thể mọi người là cùng dùng bữa với Giang nhé rồi cảm ơn anh vậy thì à, bà con cũng uh, tổ chức mời à, một tết uh, tết luôn rồi vâng vâng vâng vào đi mọi người vào đi à, có người hôn à, cho ngồi luôn đi vòng sâu vòng xa hồ nhỏ rút đó là một cái đồ ngon dạ, dạ, dạ. thành công rút đó thành công à, thành quả có sang nhưng mà vì vâng, vâng. có sự hội trợ không tặng quà mời vâng. với cơm với cơm ngon gần kết hôm nay là ngày 23 ngày mùng 4 23 tháng chạp ngày ông táo đến rồi Đấy, rồi bây giờ là bốn giờ năm giờ 30 phút vâng, đây các bác dùng đi mọi người dùng đi nhá ai mới dùng con này dùng nhá Vâng vâng Hôm nay à, có món thì à, đa số là thịt chó này là hai là cá nướng này mà con nướng hết này và luộc này và nướng này có thịt chó này có à, luộc đậu Đấy, đơn giản là các chị đang cũng à, à, xin phép được mời quý bác chị của để mọi người là dùng bữa với gia và tất cả mọi người bà con dân bản đây nhá chắc là có lẽ là để cho mọi người ăn uống tự nhiên và cũng xin phép được khép lại video của mình ngày hôm nay đây thôi cháu mời được chấp quý bác chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cùng toàn thể mọi người ờ, video tiếp theo